Hôm nay chúng ta cùng nhau học bài cuối cùng trong khóa học online này. Bài này có tên là tập luyện cho trung tâm năng lượng vùng cổ. Theo khí công yoga Ấn Độ, Tây Tạng, cơ thể con người ta có 7 trung tâm năng lượng chính hay còn gọi là các luân xa. Mỗi luân xa phụ trách một số chức năng của cơ thể. Bài tập mà chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện ngay bây giờ liên quan tới trung tâm năng lượng vùng cổ, cổ họng hay còn gọi là luân xa 5. Luân xa 5 có khá nhiều tên gọi, luân xa họng, luân xa cuống họng, luân xa cổ, luân xa giáp trạng. Luân xa này nằm ở trong vùng cổ, giữa huyệt thiên đột, phần hóm ở cổ, ngay dưới hết hầu và huyệt đại trùy, tức là cục xương nhô lên ở phía chân gáy. Chính vì nằm ngay ở khu vực huyệt thiên đột, nên tác dụng đầu tiên của Luân xa Năm phải kể đến đó là tuyên phế, hóa đờm, lợi yết, hầu, khai âm thanh, điều khí, chủ trị các chứng, trị họng đau, mất tiếng đột ngột, ợ, nấc, ho, suyễn. Cũng chính vì nằm ở vị trí đắc địa như vậy nên luân xa năm là tiếng nói của cơ thể. Nó là van áp suất cho phép năng lượng từ các luân xa khác thể hiện ra ngoài. Nếu luân xa năm mất cân bằng hoặc tắc nghẽn có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các luân xa còn lại. Khi luân xa cổ cân bằng, chúng ta có thể thể hiện những gì mình suy nghĩ và cảm nhận. Chúng ta có thể truyền đạt ý tưởng, niềm tin và cảm xúc. Khi luân xa cổ cân bằng và mở ra, ta có thể mang lại sự thật của mình hiển lộ ra với thế giới bên ngoài. Luân xa cổ cân bằng đồng nghĩa với việc dòng chảy năng lượng trong cơ thể và tinh thần được lưu thông dễ dàng. Năng lượng phóng lên từ luân xa xương cùng thông qua luân xa đám rối thần kinh mặt trời có thể tiếp tục con đường của nó mang theo khả năng thể hiện tự do những giá trị và nhu cầu cá nhân trong dòng năng lượng đó. Khi luân xa cổ mất cân bằng, các triệu chứng có thể xuất hiện trên cơ thể là viêm họng, cứng hàm, cổ cứng đờ và nhức đầu. Chúng ta nếu rơi vào cái hoàn cảnh này thì có thể sẽ hay nói dối, sợ hãi và hay nghi ngờ ý đồ của người khác hoặc thấy mình hay nói lắp, nói nhịu, nói thiếu từ. Chúng ta cũng có thể cảm thấy cô lập và bị hiểu lầm. Cũng có thể có những triệu chứng của các luân xa khác khi chúng mất cân bằng. Điều này là do luân xa cổ chặn dòng chảy năng lượng từ các trung tâm đó. Và một điều vô cùng quan trọng, tuyến nội tiết liên quan với luân xa 5 chính là tuyến giáp trạng và cận giáp. Những tuyến này sản xuất nội tiết tố hay còn gọi là hormone điều khiển sự lớn lên và trưởng thành của cơ thể. Do đó, ngoài những tác dụng đã kể trên, bài tập luân xa năm còn giúp tuyến giáp, cận giáp hoạt động tốt, thực hiện được các chức năng của mình, đóng góp vào sự phát triển toàn diện của cơ thể về mặt thể xác và tinh thần. Ngoài ra, trong bài tập này còn có rất nhiều các động tác hỗ trợ mạnh mẽ khắc phục các chứng đau lưng, vai, gáy, cổ. Các tổ hợp động tác giản dị, hiệu quả, có tác dụng thông hoạt phổi và điều hòa khí huyết, kết nối tâm thận, tăng cường, chuyển hóa, gan, mật, nhuận tỳ vị, trong sáng tinh thần, giãn mở, can, cơ, xương, làm trẻ hóa bộ khung cơ thể, làm cân bằng, trẻ hóa toàn bộ hệ thống nội tạng trong cơ thể. Nào, bây giờ à, các cô bác, anh chị em và các bạn cùng chúng tôi tập từng động tác của bài trung tâm năng lượng vùng cổ hay còn gọi là luân san năng